Mời các bạn đến với trang trại ờ, chuối của nhà bạn ờ, Cát Thị Ngọc và ông um, Lê Văn Thực, Lê Văn Thực à, là cán bộ của Ủy ban nhân dân xã Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh và trên cái diện tích chuối này thì bây giờ là đang mùa thu hoạch và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày uh, bao nhiêu nhỉ? Bây là ngày 22 ngày 22 tháng uh, 12 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 và uh, ngày mai là ngày ông công táo đấy các bạn ạ đấy được gãy đó đấy. <laughs> và thưa bà bạn Cát Thị Ngọc thì cùng chuối này bạn uh, ờ, đến được bao nhiêu nải ạ thì em đếm nha vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bồn chuối này là nhà em 9 nải 9 nải và vâng. là nhờ phân ờ, Felix của chị Philip ờ, Philip của chị Felix Ờ, của chị đây của chị Tân của chị Tân đây cho nên là ừ. chuối nhà em được uh, uh, buồng rất to và dài và mẫm này đấy mẫm này đây là ừ, mời đấy. mời các bạn xem nhá đấy chuối của nhà đấy cây nhà lá vườn đấy mẫm không quả đều ấy quả đều quả đều, đều như vắt chanh dưới cũng như quả trên này các bạn này đấy. đây những cái quả dưới đây cũng đều nhá quả dưới đây đấy từ đấy. dưới lên trên là giống nhau hết đấy, lên đây là nhờ phân Philip ờ, của chị Tân Philip Philip Tân Phát Bắc Giang ờ, Philip ờ, phân Philip Silic à Silic phân Silic của chị Tân ở ừ. Bắc Giang đúng rồi là đây em mua phân của chị đấy đây đây là em ừ. trồng được uh, hàng nghìn cây chuối luôn ừ, mỗi một gốc như này thì bạn bón bao nhiêu lạng mỗi một gốc này em bón chỉ ba lạng thôi chị ạ ba lạng cái túi 5 vâng. cân đúng không vâng đấy, chỉ có ba lạng thôi và tưới nước uh, lã bình thường thôi chưa cho một tí phân nào cả không bón phân gì hết đúng không ạ à? và à, à, xin hỏi là bạn ờ, chất đất ở đây thế nào chất ở đây cũng bình thường đấy chị ạ thế à vâng chất đất ở đây là đất ừ, gì mà nó cứ đất thịt bạch ạ à? đất thịt à đây là đất thịt chị ạ đất thịt à vâng vâng đây cây đây các bạn này cây nó cũng rất to đấy. em phải trèo lên ghế thì mới mới mới đây, mới... đây phải trèo lên ghế mới mới mới mới ờ, hạ được chuối các bạn đấy đấy cái buồng này thì có giá là bao nhiêu tiền bạn Buồng này là em bán buôn là 400 chị ạ 400 à? Vâng ạ Đấy Còn em bán lẻ nó phải hơn đấy Đấy bạn Ngọc đang bảo tôi là <laughs> buôn chuối về để bán đấy các bạn này Đấy chuối đẹp không? <laughs> chuối đẹp long lanh luôn Mà bạn đánh giá về cái tai chuối thế nào? cái dâu dâu đấy cái dâu đấy bạn đánh giá là cái dâu nó thế nào nó cái dâu của nó mà chỉ cái dâu dâu dâu quả chuối này của em mà nó to mà được chặt mà già mẩy rồi mà sao vẫn còn dâu này vẫn đấy. còn dâu đẹp này chị này vâng đấy, đấy và hẫn còn dâu thì chẳng qua là em buộc bao vào thì nó dụng mất mấy cái thôi nhưng mà hẫn còn dâu nguyên đây này chẳng hạn như 10 vâng. phần trăm thì dụng mất 20 ờ, phần trăm thôi vâng. còn 80 phần trăm rất đẹp dụng không đáng kể các bạn ạ vâng ạ đấy mà những cái lại trên kia thì mười mấy quả to lắm mười mấy quả thế nào 25 quả thế phải là một đôi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba ui hai sáu hai tám quả luôn hai tám quả hai bảy quả chị này ừ, đấy, quá yeah. Dạ. nhiều luôn chị quay hết rồi bên buồng nhiều buồng lắm các bạn đây này còn mấy buồng chỉ đi chặt để mang về biếu tết này đây để mang về này các bạn đấy đây bạn à, lột thử ra một cái xem nào để xem những cái buồng chuối khác như nào bên mất mình lúc nãy lại không quay nhỉ to lắm chị này đây. to lắm từ dưới lên trên như thế này luôn đấy, đấy các bạn này đây, đây là chuối đây là em buộc bao, bao đấy rất là xanh xanh mà đẹp dâu ria nhiều, mà <laughs> lại chuối quả chuối nó cong rất đẹp à, đấy đấy đẹp quá và buồng này đấy, là cũng cũng phải bảy tám lải đấy các bạn vâng cái buồng này của em bán bán buôn cũng được 300 chị ạ ừ vâng nên bạn nào mua chuối thì liên hệ nhá mua chuối dịp tết này nhá đây đây những cái buồng này là tôi, tôi, tôi đặt lên đấy này tôi đặt những cái buồng bao tải này tôi đặt hết rồi này các bạn này đây cái buồng này nó còn non nhưng mà buồng này cũng rất dài các bạn này buồng này chắc phải 10 lãi này cái buồng này là phải 10 lãi đấy đi ở đây đủ ừ, đúng rồi Ôi, đẹp quá bạn ạ à. đây cứ bỏ đấy. ra cho các bạn xem bán nó tí mình lại lồng lại đây chị này cái gió to quá mà bùng nó lặng lặng lắm này lung tung hết này đó. thì rất đẹp các bạn này đấy. rất đẹp nhá thì tay chị chị quay em với hùng ừ đây này tôi đây về mắt cái ghế ra cái ghế nên thì tôi quay đây các bạn này ở đây thì trên trang trại này hàng nghìn ống chuối. à, thưa bạn Ngọc là cái dịp Tết này thì bạn sẽ thu được khoảng mấy trăm buồng nhà em dịp ờ, Tết này tới đây phải ờ, thấp nhất là phải có 200 buồng vì à. nhà em ở đây nước trũng nhiều nên là nó ngập nên là chuối hơi lon à. hiện tại dịp Tết là nhà em thu là 200 buồng 200 buồng vâng. Ừ. thế bạn đã bán được bao nhiêu buồng rồi em bán được 50 ờ, buồng rồi ạ 50 buồng à. và các bạn ơi đây cũng chính là diện tích sen lấy ngó của nhà bạn Lê Văn Thực là cán bộ của Ủy ban nhân dân xã Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. Và làm nào tới được cái buồng này? Đấy, bạn phải đứng lên. Không cao, có mà hai ghế chả tới. Đây. Đây này các bạn này. Đây này, vùng chuối tây đó. Đây này chuối tây này, đẹp không các bạn này? Đấy. Buồng này thì cũng phải ờ, gần chục nải nhỉ. Hơn chục nải đấy. Buồng này to lắm. Đấy, buồng to lắm. một nải. Ờ, so với cái dùng quân bón thường thì mà ở đây cái chuối tây này thì mình có phải dùng thuốc à, có phải dùng NPK gì không? chỉ có ba lạng thôi vâng chỉ có ba lạng một hốc ba lạng cái loại 5 cân đúng không một túi một túi một túi năm cân đấy đấy nhưng mà từ đầu đến cuối sau bạn có bón thêm không em chả bón gì cả chỉ là từ đầu cuối đến tháng 7 thì em cho một lắm đạm mà cho nó xanh tốt à thì tháng 7 cho một lắm đạm và phân của nhà chị thôi vâng đấy tháng 7 thì cho thêm một lắm đạm thế còn ngoài ra thì vâng à, đây đây sang sang buồng này này bạn này đây. buồng nào cũng to bác ghế mới đi mới lên được các bạn ạ bác ghế chị nhỉ bác ghế đấy chả lên được cái gì nó to buồng này được mà đây ôi trời ơi to cao <laughs> buồng này thì phải hơn 10 lại ba nó giống nhau hết rồi ôi quả đều tâm tắp các bạn nhé 10 lại quả đều tâm tắp luôn tất cả 10 lại luôn ừ đấy buồng nào cũng thế buồng này cũng thế vâng buồng nào cũng đẹp các bạn ạ đây hai buồng liền nhé đấy đấy đây hai buồng liền đấy các bạn đấy bây giờ mình lại di chuyển đây lại sang này nữa này sang này nữa này ở đây về cái tình hình sâu bệnh như nào bạn em chưa thấy có sâu gì chị ạ à thế à vì là dùng cái phân này nó to sao cho nên nó không có sâu à đây. phải bắt ghế đây các bạn này bắt ghế đây chưa chín mười lại hết rồi ờ cũng phải chín mười lại đấy mà quả thì trước đây mà dùng phân thường thì quả thế nào bạn em chưa dùng phân gì cả ngoài sân nhà chị trước đây mà nếu mà mình trồng chuối mà mình dùng phân bón thường thì quả thế nào quả, quả nó có đều không Buộc có to em dùng cái phân phân ờ, lâm thao thì quả nó không to bằng bằng phân nhà chị ờ mà quả nó có đều không dùng quả nó nó quả thì nó cũng không được đều à cái phân lâm lâm thao ý là nó cũng không được đều bằng bằng phân nhà chị à vâng đây nó đều quả lại đến mua nữa này à khách lại đến mua à Wow, vâng. Đây, thế bạn đánh giá về cái thân thế nào? Ủa, to lắm chị này. <laughs> Ôm đi xem nào. to gần bằng người bạn rồi. <laughs> to lắm. Cả dãy luôn các bạn này. Đấy, cả dãy luôn. Đấy. Thân chuối chuối rất là to. Đấy, đây, khách đến mua chuối đấy các bạn này. Vâng. Vâng. Bạn à, có thể nói địa chỉ của mình đi. Họ tên, họ tên à, à, và số điện thoại em là là là anh Lê Văn Thực vâng là thôn Phái Khê xã Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh số điện thoại số điện thoại ờ, của em là 0968 504 167 vâng. các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bạn Cát Thị Ngọc ở đây để các bạn tiện liên hệ nếu ai muốn mua chuối uhm, muốn mua chuối sạch chuối ngon thì chất lượng cao thì mời các bạn ờ, đến tạm biệt phải không? Chào tạm biệt nhá, hẹn mọi người là sang năm nha Không bây giờ mình nếu muốn mua chuối thì liên hệ. À bây giờ mua chuối hả? Ừ, ừ. nếu bạn nào muốn mua chuối thì liên hệ. Các bạn bác các cô gì chú bác là muốn ủng hộ em thì là liên hệ số điện thoại của em vừa ấy chị Tân đưa lên nha. Quay à? đứng bên kia đi. Em đứng bên kia. bỏ khăn ra Đấy. cho nên là <laughs> hôm nay là mình đi ờ, lấy chuối để mang về để làm quà cho mọi người và chuối ở đây dùng phân silic thì rất là tuyệt vời à, bột thì to quả thì đều à, lải thì nhiều mà ở đây thì bón rất ít phân chứ không không bón nhiều đâu các bạn nhé Rồi, nhưng mà đấy. hoàn toàn không có cái gì cái không không không bị sâu bệnh thế và chuối này ý, chuối mà đã dùng phân bón silic tân phát bắc giang thì ngọt xuất sắc thơm ngon và uh, nếu như mình thờ tết thì rất tuyệt vời vậy uh, một mùa xuân mới sắp đến thì mình cũng uh, thay mặt công ty xin được uh, chúc uh, các bạn nói trên mọi miền tổ quốc là một năm mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc và uh, bước sang một năm mới thì uh, để đất nước mình không còn covid nữa để mình chiến đấu với covid cho thắng được cái covid này để bà con phát triển với nông nghiệp mọi cái um, thắc mắc thì um, các bạn liên hệ với mình là Bích Thanh Tân số điện thoại của mình là 0904 017 066 hoặc 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé và mọi um, cái like share của các bạn là một cổ vũ rất lớn với công ty mình và đến đây thì video được kết thúc hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo quá tuyệt vời 对吧。